Ở phần luyện tập mình sẽ chuyển sang bài số 2 Đọc các chữ số sau Đầu tiên là 2, 4, 5, 3 Mình sẽ phân tích 2 thuộc chữ số hàng nghìn 4 thuộc chữ số hàng trăm 5 thuộc chữ số hàng chục Và 3 thuộc chữ số hàng đơn vị Vậy chúng mình sẽ đọc là 2000 400 53 Tương tự ở đây 6 thuộc hàng chục nghìn 5 thuộc hàng nghìn 2 thuộc hàng trăm 4 thuộc hàng chục 3 thuộc hàng đơn vị mình đọc là 65 nghìn 143 Tiếp đến 7 thuộc hàng trăm nghìn 6 thuộc hàng chục nghìn 2 thuộc hàng nghìn 5 thuộc hàng trăm 4 thuộc hàng chục 3 thuộc hàng đơn vị Mình sẽ đọc là 700 62 nghìn năm trăm bốn mươi ba và cuối cùng số năm ở hàng chục nghìn, ba ở hàng nghìn, sáu ở hàng trăm, hai ở hàng chục và không ở hàng đơn vị. Mình sẽ đọc là năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi là mình đã thực hiện xong phép đọc của các số này Vậy thì ở câu B Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào Vậy các bạn sau khi đọc thì các bạn đã biết được chữ số 5 ở hàng nào chưa ạ? Với 2453 thì chữ số 5